vâng vâng vâng vâng vâng à ah ah ah ah ah ah ah ah bùng chiu chiu bùng chiu à à à à à à à à Hằng Tâm luôn quá thất bình là cái gì không hiểu không hiểu không không đâu cửa nữa Anh siêu diệu quần đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng cứ ngày ơi ông đi rồi em thì chiếc dữ chặt em cũng bị uh, do bệnh viện uh, tâm thần cho đầu bam bam bam bam bam bam bam a a a a a a a a a nhảy đi em ơi bum bum bum bum bum bum bum tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng Hello, hello everybody. they Philippines Oh yeah, ok, ok, ok, ok, okay I'm here Can you can lay can lay can lay can lay help me go out? Help me help me can lay go out. Trời ơi mọi người bị lấy không nữa. năm mình còn đổ tập trung thôi thôi không làm gì hết nha đánh lòng nhiều mã nha chiếc vợt cô điện 着。 you to me. I'm just hoping I don't be beat history. Boy, I'm trying to meet your mama on Sunday. The nigga I love on Monday. Let me know, no one else, babe. Cause I'll be switching up positions for you.